Rivera Sud Uni của aiden và Serbia đã có buổi họp báo ra mắt ca khúc chủ đề Monster. Khi được hỏi Monster là ca khúc như thế nào và phản ứng của cả hai như thế nào khi lần đầu nghe bài hát, khác biệt và mãnh liệt là hai từ im nghĩ đến. Mọi người cũng sẽ cảm nhận như vậy khi nghe bài hát. Phần đoạn chính của ca khúc chủ đề Monster là phần phụ đạo trao đổi. Qua đó chúng em thể hiện được sự đồng bộ của cả hai. Phần bắt đầu và kết thúc của màn trình diễn khá là đặc biệt. Cùng với dàn vũ công phụ họ, chúng em đã tạo hình con nhện. Em nghĩ đây chính là màn biểu diễn phù hợp nhất với cái tên Monster. Còn có tạo hình chị em sinh đôi, vũ đạo điều khiển lẫn nhau, vũ đạo như hình ảnh phản chiếu. Em nghĩ đây là ca khúc mang đến nhiều nét cuốn hút trên sân khấu. Sẽ thật tốt nếu mọi người tập trung vào màn biểu diễn nữa. Bên cạnh đó, Aiden và Sewi cũng chia sẻ rằng đây là ca khúc khá thú vị và mới mẻ khác với những hình tượng lúc trước của các em. Đây sẽ là một concert khác nhau và mong mọi người sẽ cảm nhận sự khác biệt của chúng em với ca khúc chủ đề lần này. Và sau khi phát hành ca khúc chủ đề Mentor và mini album trên các trang nhạc trực tuyến Hàn Quốc, họ đã nhận được một số thành tích đáng nể trên các bảng xếp hạng nhạc số thời gian thực đứng thứ nhất của Booth, đứng thứ ba của Melody, đứng thứ tư của Winner chỉ nửa tiếng sau khi phát hành, Monster đã đạt chứng nhận vàng trên VV Music, ứng dụng nghe nhạc lớn nhất của Trung Quốc với hơn 15.000 lượt tải về. Mini album Monster chính thức trở thành album đạt được lượt bán ra ngày đầu tiên cao nhất của một suất union nữ trên Hantel album hiện tẩu hơn 79.942.000 bản. Còn các bạn nghĩ như thế nào? Hãy comment bên dưới nhé! Nếu yêu thích video này hãy đăng ký kênh, like, share để lan tỏa thông điệp này nhé! Xin cảm ơn các bạn!